hưởng phúc lộc trời ban, tiền vàng đầy kết, đi đến đâu ai cũng kính nể. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng, nhà lầu xe sang đủ cả. Quý vị thân mến, có khi nào bạn tự hỏi rằng tại sao mình đã cố gắng sống tốt bằng cách hành xử tốt với mọi người, cố gắng tránh xa những thói hư tật xấu của xã hội, nhưng vẫn thấy xui xẻo thường xuyên ập tới. Đừng vội đau buồn, bởi vì đó là quy luật của nhân quả, có thể đó là nghiệp mà kiếp trước bạn đã gây ra, nên kiếp này phải nhận lại, sự báo ứng luôn tồn tại. Một khi biết đó là nghiệp quả quá khứ, thì chớ nên nản lòng, mà thay vào đó là nỗ lực cố gắng, vượt qua, thì đến một thời điểm nhất định, bạn sẽ khổ tận cam lai và đón những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong số 12 con giáp có những người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, đầm nội chi xà trời sinh số mệnh đắc tài phú quý. Số này khẳng định rằng khi còn trẻ phải chịu đựng nhiều khó khăn vất vả túng thiếu, nhưng từ 47 tuổi trở đi cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Đến khi về già, họ sẽ có một cuộc sống tiền bạc đủ đầy, tinh thần viên mãn, sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy, để biết được vận trình cuộc đời của người tuổi đinh tỵ sinh năm 1977 sẽ diễn biến như thế nào? Đặc biệt giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, cần lưu ý những gì để đón lành tránh dữ, biến nguy thành an và gặp được nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Để giúp cho những năm tháng sau này của cuộc đời sẽ được hưởng an nhàn, sung túc mà không phải sống trong cảnh lo toan, thiếu thốn và nghèo khổ nữa, thì xin mời quý vị, anh chị hãy cùng lắng nghe lá số tử vi của chính mình ngay sau đây. Tử vi chọn đời tuổi đinh tỵ sinh năm 1977, về già an nhàn, giàu to, hưởng phúc lộc trời ban, tiền vàng đầy két, đi đến đâu ai cũng kính nể. Đặc biệt giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng, nhà lầu, xe sang đủ cả. Luận vận mệnh tính cách của tuổi đinh tỵ theo thiên can và địa chi. Quý vị thân mến, đinh tỵ có nạp âm hành thổ cho can đinh hỏa, ghép với chi tỵ hỏa can và chi là cùng hành hỏa, tương hợp ngũ hành với nạp âm, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh, nếu ngày sinh có can giáp, ất, bính, đinh và sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng phúc đức của dòng họ. Trời sinh tuổi đinh tỵ có địa chi, gọi là đầm nội chi xà, tức rắn ở trong đầm, là người có tính cách trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử tiến lui ở đời đều thấu hiểu, cũng là người giỏi xã giao hoặc có phẩm cách cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi tỵ cầm tinh con rắn, được xếp ở vị trí thứ 6, đại diện cho sự may mắn, biểu trưng cho sự nhanh nhẹn, linh hoạt và góp phần hơi bí ẩn. Bởi vậy nên tuổi đinh tỵ là những con người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm, họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Người tuổi đinh tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác, họ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tiết chữ, dành dụng tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ lo thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi đinh tỵ dễ dàng có được những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển, những người này nếu như tuổi nhỏ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi đinh tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có một cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Có điều, nhược điểm của con giáp này là tính chiếm hữu quá lớn, có phần giả hoạt, dễ khiến người khác mất cảm tình. Bù lại họ có khả năng đối nhân xử thế khéo léo, thành thục, có ngoại hình sáng sủa và tâm hồn lãng mạn, phong độ ngời ngời. Trong cuộc sống, tuổi đinh tỵ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác, dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi đinh tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ lẽo khiến người khác phải phật lòng, ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc, giấu kín trong lòng. Tuổi đinh tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền tới cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi đinh tỵ sẽ sẵn sàng dùng cách riêng của mình để hạ gục đối thủ. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những nỗi lầm của người khác, đối với họ mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi đinh tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng ngày thu hút được mọi ánh mắt xung quanh, đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi và tán tỉnh. Phụ nữ tuổi đinh tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình, họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm đôi bên. Tuổi đinh tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, họ không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh, kiếm tiền và sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng, con phụ nữ tuổi đinh tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang tới cuộc sống sung sướng hạnh phúc gia đình. Đàn ông tuổi đinh tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đủ đầy, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi đinh tỵ có một sức sống dồi dào và mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài, ngang sức. Bạn không nên kiêu chiến với người tuổi đinh tỵ, bởi thứ vũ khí gây nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuổi đinh tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, thì tính tình ôn hòa, hiền lành và thật thà. Lúc còn nhỏ tuổi đinh tỵ có phần nhút nhát và yếu mềm, khi trưởng thành họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương, quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thật ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi đinh tỵ dễ xúc động và mũi lòng khi chứng kiến những cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ, bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình, chừng nào chưa đạt được thành công họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản và buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Tuổi đinh tỵ ngày đêm suy nghĩ về sự nghiệp lớn lao của mình, đôi khi họ làm việc quá căng thẳng, dẫn tới stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia vào các hoạt động thể thao, rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Luận vận mệnh tính cách tuổi đinh tỵ theo ngũ hành Dựa vào ngũ hành, ta xác định được người sinh năm 1977 thuộc mệnh thổ, cụ thể hơn là sa trung thổ, có nghĩa là đất pha cát. Người mang trong mình nạp âm sa trung thổ là những người bề ngoài cứng rắn, kiên quyết nhưng nội tâm lại mềm mỏng, hiền lành, có phần yếu đuối. Năng lượng hỏa kép của hành hỏa làm tăng thêm tính hấp dẫn và uy tín của đinh tị. Hết sức năng động cả về tâm trí và thể chất, con giáp này luôn tỏ ra hăng hái. Rắn lửa khôn ngoan, sáng tạo và thông minh. Họ thích phiêu lưu, khám phá những vùng đất mới, những thách thức mới. Đinh Tị là người dễ giao tiếp, năng động, sôi nổi và hơi ồn ào. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt quan điểm này của cho người khác. Con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn rằng ý tưởng của họ vượt trội so với điều bạn đề xuất. Phần lớn mọi người sẽ bỏ phiếu bầu chọn đinh tị nếu họ tham gia chính trường, kiên trì và không quan nhượng, rắn lửa luôn hướng tới những mục tiêu cao nhất và khi đạt tới đỉnh cao, họ sẽ mãi mãi bám lấy quyền lực. Bản chất cực kỳ nghi hoặc, Đinh Tị không mấy khi chậm trễ trong việc kết án và trừng phạt đối thủ. Nhiệt thành, gợi cảm nhưng lại có tính ghen tị cao nhất trong tất cả các tuổi tị. Rắn lửa thường thể hiện một cách thái quá tình yêu cũng như lòng căm thù và chú ý nhiều tới bản thân. Một đặc điểm đáng chú ý nữa là cuộc đời tuổi đinh tị, sinh năm 1977, được phổ hiền bồ tát hộ mệnh thế chí bồ tát ban trí tuệ đinh tị thông minh lanh lợi nhưng số phải buôn ba đó đây nếu sống ở nơi đất khách quê người thì hiền vinh còn sống tại quê mình thì bình thường hơn tuổi đinh tị sống biết ban phát thì ngày càng giàu sang phú quý họ có ước vọng cao xa và cũng yêu cầu người khác quá nhiều cuộc đời đinh tị gặp nhiều khó khăn vất vả ở tiền vận nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tị may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân gia đình và bạn bè. Bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Tử vi tuổi Đinh Tị về mặt sự nghiệp. Đinh Tị là người có chủ kiến, kiên định và nhiệt thành, đồng thời họ cũng có lòng kiên nhẫn và mắt thẩm mỹ tốt. Chính vì vậy mà tuổi Đinh Tị là những nhà kinh doanh giỏi và rất đáng tin. Trong công việc, một khi đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Đinh Tị kiên quyết thực hiện tới cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không bỏ cuộc, dù cho người khác có rèm pha, đàm tiếu, thì tuổi Đinh Tị vẫn kiên định, giữ vững lập trường. Khi làm việc, Họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất cứ điều gì, càng không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tuổi đinh tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến người khác hiểu nhầm. Tuổi đinh tỵ không hề lười nhác hay trốn tránh trách nhiệm, họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ, cũng không lúng túng.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 bản mệnh được sự ủng hộ của thiên thời, điền lợi, cộng thêm sự lanh lợi, sáng suốt mà con giáp này sẽ dễ nhìn thấy được thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Bên cạnh đó, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ tốt, con giáp này đối xử với mọi người chân thành và cởi mở, nên đi đến đâu, bạn cũng được mọi người yêu thương. Thậm chí khi gặp phải khó khăn, bạn được mọi người chủ động giúp đỡ. Bởi vậy, 3 năm tới đây, chính là thời điểm tăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp của bạn. Cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn, thuận lợi hơn rất nhiều. Tử vi tuổi đinh tỵ về mặt tài lộc. Đường tài lộc của tuổi đinh tỵ gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc. Trí tuệ minh mẫn, tuy gặp không ít sóng gió, nhưng quyết đoán, dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú, không ai sánh bằng. Rất nhiều cơ hội đang đợi tuổi đinh tỵ ở phía trước, nhất là giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 này. Là người thông minh, có học thức, can đảm, người này có cuộc sống thuận buồm xuôi gió, gia đình thành đạt, sự nghiệp hanh thông, phát triển mạnh mẽ, tài lộc sung túc không lo cơm ăn, áo mặc. Tài lộc của người tuổi đinh tỵ khá tốt, nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ, nên mọi chuyện họ làm đều khá thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà họ có phần lớn đến từ việc đầu tư thu lợi, chứ không phải do vất vả kinh doanh mà có. Số người này may mắn có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ ập đến trong đời, hiếm khi phải sầu lo, phiền muộn về tiền bạc. Có điều từ nhỏ họ đã có thói quen sống xa hoa, phung phí, tiêu tiền không mấy khi suy nghĩ, tương lai nếu muốn ổn định về tài chính, thì nên có kế hoạch kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm để lấy tiền đầu tư, phát triển cho sự nghiệp. Người tuổi đinh tỵ chỉ cần thấy lợi ích chính đáng là tiến hành, ngoài ra không bị ước thúc về tư tưởng hay chịu khuôn mẫu, nên họ thường tiếp cận với nhiều lĩnh vực mới của thời đại, ví dụ công nghệ viễn thông, kinh doanh bất động sản, địa ốc, thương mại, du lịch. Một số khác thích yên tĩnh, nên họ tham gia nghiên cứu, triết học, tư tưởng, làm nông nghiệp theo công nghệ mới. Thứ họ cần quán triệt để tới thành công đó là sự kiên cường, quyết tâm, gạt đi những mâu thuẫn trong nội tâm. Với tính cách thông minh, biết xử lý nhiều tình huống, thì người tuổi này thích hợp làm các nhà quản lý, tổ trưởng, nhóm trưởng để đốc thúc và phân công công việc rõ ràng, chi tiết. Cùng với đó, cần sự công minh, công bằng, biết cách phán xử khi có những tranh cãi xảy ra, lúc này cũng cần đến tính cách của người tuổi đinh tỵ. Không những thế, các ngành nghề như giáo viên, nhà tâm lý học, doanh nghiệp đều rất phù hợp với người tuổi đinh tỵ. Sẽ phát huy được hết tinh thần, khả năng, năng lực của người tuổi này trong công việc của họ, còn đưa công việc có sự phát triển, hoàn thiện được bản thân mình tốt nhất. Người tuổi đinh tỵ có phúc đức, có tài, nên hầu hết họ có những thành công lớn, tiền bạc tích lũy nhiều, thấp nhất cũng là người khá giả, phong lưu, hơn nữa là giàu sang phú quý, có của ăn, của để. Tử vi tuổi đinh tỵ về mặt tình cảm, gia đạo. Người tuổi đinh tỵ yêu một cách chân thành và mãnh liệt nhất, họ có thể hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui hạnh phúc cho đối phương, Tuy nhiên, đôi khi tình yêu ghen tuông mù quáng và điều đó khiến họ gặp phải nhiều rắc rối. Đàn ông tuổi đinh tỵ mạnh mẽ, quyết liệt và có sức hấp dẫn với mọi người xung quanh, họ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho vợ con, gia đình và những người thân cận. Phụ nữ tuổi đinh tỵ giỏi việc nước, đảm việc nhà, hết mực yêu thương chăm lo cho gia đình. Tuổi đinh tỵ thẳng thắn trong cuộc sống, đặc biệt là về vấn đề tiền bạc, họ sẽ không lợi dụng bất cứ ai để đạt được mục đích của mình, càng không vay nợ ai quá lâu, tuổi đinh tỵ sẵn sàng giúp đỡ người khác nhưng hiếm khi chia sẻ tiền bạc tài sản của mình kể cả với những người thân cận khi đã kết hôn họ nghiêm túc một lòng một dạ trung thủy với người bạn đời của mình dù đôi khi cuộc sống vợ chồng không được hài lòng như ý muốn nhưng tuổi đinh tỵ vẫn khéo léo giấu đi những mâu thuẫn bất đồng trong lòng mình tuổi đinh tỵ luôn là người nhường nhịn lắng nghe và tìm cách giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình nhờ vậy mà cuộc sống gia đình của bạn được suôn sẻ hạnh phúc gia đạo vẫn được êm đẹp, vận số về già được hưởng phúc từ con cháu. Tử vi tuổi đinh tỵ về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi đinh tỵ đa số là khá tốt, ít khi mắc bệnh nghiêm trọng hay bị bệnh tật làm ảnh hưởng. Vì vậy họ vẫn nên tập cho mình thói quen hay duy trì việc tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày, vừa làm tăng cường sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bất nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên người tuổi đinh tỵ ngũ hành thuộc thổ nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Trong cuộc sống hàng ngày, nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra Phật độ mệnh của người này là Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu con giáp này mang theo bên người những vật phẩm tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, thì sẽ được Phật Phổ Hiền Bồ Tát che chở, bảo vệ phù hộ độ trì cho vượt qua những lúc bệnh tật và đau ốm giúp thân chủ an nhiên, tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Quý vị thân mến, ngày tháng sinh có ảnh hưởng khá lớn tới vận mệnh của con người, chẳng thế mà con người sinh nhầm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiện đạt, người sinh nhầm ngày tháng xấu thì kiếp số lận đận long đong. Người tuổi đinh tỵ sinh tháng nào thì tốt, người tuổi đinh tỵ sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở, sau đây là luận vận mệnh của tuổi Đinh Tỵ theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng một âm lịch. Tuổi Đinh Tỵ sinh tháng một âm lịch là người có ước mơ, hoài bão và làm mọi việc có kế hoạch rõ ràng. Họ đặc biệt thông minh và nhanh nhạy, nhưng thường không gặp được nhiều thời cơ thuận lợi. Họ phải tự xây dựng sự nghiệp, nên công việc có thể gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Trong suốt cuộc đời, tuổi Đinh Tỵ sinh tháng một âm lịch hiếm khi nào được quý nhân phù trợ. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng, nhưng muốn thực hiện được thì người đó phải có tài, không có cơ hội thì cũng khó có thể thi triển sức mạnh. Muốn giành được thành công thì chẳng mấy dễ dàng, nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không ước mơ quá xa vời, thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình mong muốn. Người tuổi đinh tỵ, sinh tháng 2 âm lịch. Có cuộc đời khá yên bình ưa thích sự ổn định, do đó họ không phù hợp theo đuổi những lĩnh vực kinh doanh rủi ro cao, những người này càng về già thì cuộc sống càng có nhiều phúc lộc dồi dào, con cháu hiếu thảo, quan tâm. Người tuổi đinh tỵ, sinh tháng 3 âm lịch. Tuổi đinh tỵ sinh tháng 3 âm lịch, thông minh lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Tuy cuộc đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi đinh tỵ tại Đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt ứng biến tùy theo từng tình huống. Tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người tuổi này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công cũng không quá khó khăn. Người tuổi đinh tỵ, sinh tháng tư âm lịch. Tuổi đinh tỵ sinh tháng tư âm lịch là người có tư duy cao và cực kỳ sâu sắc trong suy nghĩ. Họ cũng là người nhận được nhiều sự tin tưởng và yêu mến của những người xung quanh.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 Những người này sâu sắc từ kiến thức cho tới suy nghĩ, tài năng và là người giàu tình cảm. Họ thường tạo cho người khác cảm giác an toàn, thoải mái và vô cùng ân cần, chu đáo. Người tuổi đinh tỵ sinh tháng này có thể thử sức mình ở nhiều lĩnh vực như nghiên cứu, học thuật, kinh doanh, chính trị. Dù theo đuổi ngành nghề nào, thì tuổi đinh tỵ sinh tháng 6 âm lịch cũng giành được nhiều thành quả, khiến người khác ngưỡng mộ, tiền bạc dồi dào, địa vị xã hội khá cao. Người tuổi đinh tỵ sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi con rắn sinh vào tháng 7 âm lịch là người thông minh, sáng dạ, học một hiểu mười, tài năng và trí tuệ hơn người. Dù định hướng phát triển của họ có như thế nào, cũng đều có thể thành công rực rỡ, vì vậy họ có thể thừa sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nghiên cứu học thuật, kinh doanh, chính trị. Nếu theo nghiệp làm ăn buôn bán, thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Người tuổi đinh tỵ sinh tháng 8 âm lịch. Năng động, nhanh nhẹn và ưa phiêu lưu, khám phá là đặc điểm của những người tuổi đinh tỵ sinh vào tháng 8 âm lịch. Họ thích học hỏi và luôn tìm cho mình cơ hội để được chu du khắp nơi trên thế giới. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng. Nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng, nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng, đức độ, tiết đức hành thiện, người tuổi đinh tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc thành thơi, phú quý trường tử, bạn bè khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Người tuổi đinh tỵ sinh tháng 9 âm lịch Tuổi đinh tỵ sinh tháng 9 âm lịch, bản lĩnh và kiên định, đây không phải là những người thành công nhờ may mắn, họ mạnh mẽ, ý chí và không bao giờ phụ thuộc vào người khác. Vì vậy trong công việc và sự nghiệp, mọi trái ngọt và thành công mà họ có được là nhờ vào năng lực của bản thân. Người tuổi đinh tỵ, sinh tháng 10 âm lịch. Cần mẫn, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực, phấn đấu từng ngày là đặc điểm tính cách nổi bật của người tuổi đinh tỵ sinh tháng 10 âm lịch. Tuy cuộc sống không quá giàu sang, phú quý, nhưng không bao giờ phải sống trong cảnh túng thiếu. Người tuổi đinh tỵ, sinh tháng 11 âm lịch. Tuổi con rắn tháng 11 âm lịch, được sinh ra trong thời tiết lạnh giá, nên theo quan niệm thì rắn sẽ khó kiếm thức ăn, vì vậy cuộc sống của họ có thể gặp nhiều gian nan và trắc trở. Tuy nhiên, những người này rất sáng dạ và khôn khéo, họ luôn biết cần làm gì và nên làm gì để có thể giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Người tuổi đinh tỵ sinh tháng 12 âm lịch Người tuổi đinh tỵ sinh vào tháng 12 âm lịch là người sống tình cảm, giàu lòng vị tha và thường giúp đỡ người khác. Nhờ tính cách nhân hậu như vậy nên họ thường được mọi người yêu mến và cuộc sống khá thuận lợi. Tuy nhiên, họ cũng cần phải học cách tiết kiệm tiền bạc và chi tiêu những khoản hợp lý để đề phòng những bất chắc xảy ra. Những ngày sinh tốt nhất của người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày mùng 1 âm lịch. Cuộc đời hanh thông, suôn sẻ, việc vui thì nhiều, mà việc buồn thì ít, thành nhiều, bại ít, mệnh cát tường. Người này thường xuyên gặp nhiều may mắn, có cơ hội để thể hiện bản thân và được người khác hỗ trợ đạt thành sự nghiệp. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày mùng 10 âm lịch. Có các nhân thiên tướng, là người gặp nhiều quý nhân, có tài lãnh đạo, có quyền có thế, kinh doanh rộng rãi, tiến chức nhanh chóng, có tài phong phú, cuộc đời lại có chức và có tiền, không cần lo lắng sầu muộn. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày 17 âm lịch. Mệnh mang quan tinh, nổi bật hơn người, sự nghiệp cực kỳ thịnh vượng, có thể làm dạng danh tổ tông, hiển hách gia môn. Người này mưu sự thành công, quyền chức vang danh, có số đứng trên nhiều người. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày 18 âm lịch. Có gia vận thịnh vượng, tài lộc đồi rào, con cháu hiếu thuận, cuộc sống vui vẻ, an lành, một đời an yên, không nhiều trắc trở, không cần phải nghĩ ngợi hay buồn phiền. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày 20 âm lịch. Có gia nghiệp thịnh vượng, tài lộc dồi dào, công thành danh toại, xa gần đều nổi tiếng. Người có chức có quyền, tài năng xuất chúng, đạt được thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày 23 âm lịch. Thông minh, hiếu học, dũng cảm, can trường, có tài, có trí, cuộc đời thật buồm xuôi gió, đạt thành đại nghiệp. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày 25 âm lịch. Thông minh, hiền năng, nhanh nhẹn, hoạt bát, là anh kiệt, nhân tài hiếm có, nổi bật hơn người, cuộc đời vinh hoa phú quý, có sự nghiệp dạng ngời. Người tuổi đinh tỵ, sinh ngày 30 âm lịch. Có sự nghiệp thành công, một mình làm chủ một cõi, thành đạt vang danh, tài lợi thịnh vượng, cuộc sống sung túc, không có gì phải nghĩ ngợi. Và bây giờ là luận giải cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 2023 đến năm 2025 cho tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977. Năm Quý Mão 2023, tài lộc nở rộ, sự nghiệp thăng tiến. Về công việc, bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, là bước sang tuổi 47, may mắn không bị hạn tam, tai hay thái tuế chiếu mệnh, nên sự nghiệp tương đối thuận lợi. Với bản tính chăm chỉ, cẩn thận, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thực lực của bạn luôn rất khá. Năm nay sẽ là năm có nhiều may mắn, để bạn có thể phát huy hết sở trường của mình. Nếu buôn bán kinh doanh ngoài, năm Quý Mão là thời điểm thích hợp để tuổi Đinh Tỵ hùn hợp hay góp vốn cùng với người khác. Với sự hỗ trợ của những người cùng hội, cùng thuyền, bạn sẽ thu được nhiều kết quả khả quan. Công việc không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc gắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần đến bất cứ ai tác động. Tuy nhiên, dù có các tình hỗ trợ, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập gây điều tiếng thị phi. Bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tay bay và gió. Về tiền bạc, tài chính có nhiều tín hiệu khởi sắc, không chỉ lương, thường được cải thiện, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng được tăng lên đáng kể. Bản mệnh càng sông sáo, chủ động trong công việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của bản thân thì càng dễ thu lợi nhuận. Còn nếu chỉ an phận, sẽ chẳng có sự đột phá nào, thậm chí mọi cơ hội thăng tiến cũng tan biến, kinh doanh buôn bán sẽ có lộc, chớ nên tham lam mà liều lĩnh, kẻo đâm mù quáng. Ngoài ra, từ đinh tị cần chú ý trong các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, người kinh doanh cần cẩn trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Về tình duyên, Gia đạo Phương diện gia đạo không gặp điều gì đáng lo ngại, đôi khi có xung đột giữa các thành viên, nhưng không kéo dài và mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước hỏa thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Về sức khỏe Tuổi này sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, thể trạng không còn được sung sức, nên dành thời gian chăm sóc cho bản thân. Xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để đẩy lùi bệnh tật Bước sang năm Giáp Thìn 2024, một năm thuận lợi, may mắn, tài lộc dồi dào, tình tiền viên mãn. Về tổng thể, năm Giáp Thìn 2024 này là một năm đầy may mắn đối với người tuổi Đinh Tỵ 48 tuổi. Bạn gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn. Túi tiền rủng rỉnh khiến bạn không cần phải lo lắng gì tới chuyện chi tiêu. Tuy nhiên, con giáp này cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là khi lao động trên tay hoặc khi tham gia giao thông. Cụ thể, về công việc có nhiều cơ hội để bản thân bứt phá trong công việc vào năm nay. Hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức trong những lĩnh vực mới. Dù gặp khó khăn, thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích bản mệnh không ít trong khoảng thời gian này. Bạn được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, điều quan trọng là phải nhanh chóng nắm bắt, không nhường cho ai. Về tiền bạc, về cơ bản, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong năm nay. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trên lĩnh vực chi tiêu, luôn để dành một khoản tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ. Về tình cảm của bản mệnh tuổi đinh tỵ, nhìn chung là yên ổn, vợ chồng biết thương yêu trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống. Nhờ vậy mà đôi bên có thể dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, chinh phục đỉnh cao. Về sức khỏe, tử vi tuổi đinh tỵ năm 2024 sẽ gặp bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Vì thế bản mệnh cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông cũng như khi lao động chân tay để đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra trong năm nay, bản mệnh có thể phải nhận tin buồn tăng chế từ họ hàng xa đưa tới. Năm Ất Tỵ 2025, bước vào năm hạn tuổi 49, tuổi Đinh Tỵ sẽ ra sao, may mắn, giàu có hay vận hạn như thế nào? Xem tử vi tuổi đinh tỵ năm 2025, mặc dù là năm tuổi, nhưng xét về tổng quan, đây không phải là một năm quá khó khăn đối với đương số. Nhờ có các tinh soi chiếu và sự thông minh, tài trí, bản lĩnh của mình, bạn vẫn đạt được những thành tích nhất định trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, bạn cần chú ý nhược điểm của mình là quá cố chấp, bảo thủ, không chịu thay đổi. Nếu chỉ làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác, đương số dễ vướng vào những rắc rối, thậm chí là tai họa khó lường trước. Thời điểm này, bạn cần chú ý tới cách hành xử của bản thân, giữ quan hệ hài hòa với mọi người, nếu không dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tạo ra những chuyện mâu, thuẫn thị phi không đáng có. Về công việc, phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi đinh tỵ khi bước sang năm 2025 có tốt, có xấu, các kế hoạch nhìn chung có tiến triển tốt, song vẫn khó tránh những trục trặc nửa chừng, do điều kiện khách quan tác động đến. Tiểu nhân vận khá vượng nên cần cẩn trọng khi hợp tác kẻo bị lừa gạt, lợi dụng hoặc cướp đoạt công sức. Về tiền bạc, tài chính góp phần dư giả hơn, nhiều khoản thu về, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều không cần phải lo về tiền bạc. Dù vậy, không thể chủ quan khi có sao hạn chủ hao tài chiếu mệnh, việc làm ăn chú trọng tính an toàn, chớ tham cái lợi trước mắt mà mạo hiểm. Về tình duyên, các mối quan hệ về cơ bản rất hài hòa, song bản mệnh có phần đa nghi, nên có thể là nguyên nhân gây khúc mắc trong gia đình. Đừng để những suy nghĩ chủ quan của bản thân làm phá hoại tình cảm. Về sức khỏe, tuy không vướng phải bệnh tật nghiêm trọng nhưng thể trạng của bản mệnh cũng chưa thực sự sung sức như mong muốn. Chớ chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể phát ra, đi lại gần hết sức chú ý, giữ tỉnh táo để hạn chế va chạm, tai nạn. Bên cạnh đó, bản mệnh nên chú ý rèn luyện thể dục, thể thao, giảm sử dụng các chất kích thích và đồ ăn nhiều dầu mỡ. Cả nam và nữ tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, là mệnh sa trung thổ, tức là đất pha cát, hay còn được gọi là đất phù sa màu mỡ. Loại đất này là môi trường sinh sống lý tưởng của sinh vật. Với tính cách cương nghị, cứng rắn và còn có đầu óc sáng tạo, tư tưởng hiện đại, thông minh. Vì vậy mà người mệnh sa trung thổ hợp với các công việc ở các lĩnh vực mới như viễn thông, thương mại điện tử, địa ốc và kinh doanh bất động sản. Một số khác yêu thích sự yên tĩnh nên họ sẽ tham gia nghiên cứu triết học, làm nông nghiệp theo công nghệ mới. Do sáng tạo, có phúc đức hoặc có tài nên hầu hết họ có những thành công lớn, tiền bạc tích lũy nhiều, thấp nhất cũng là người khá giả, phong lưu, hơn nữa là giàu sang phú quý. Thứ họ cần quán triệt để tới thành công, đó là sự kiên cường, quyết tâm, gạt đi những mâu thuẫn trong nội tâm để hoàn thiện bản thân mình. Người sinh năm 1977, đối với nam có cung mệnh khôn thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh, nữ mệnh là khảm thủy, thuộc Đông Tứ Mệnh. Người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, thuộc mệnh thổ, vì vậy bản mệnh nên chọn sử dụng những đồ vật dùng trong cuộc sống có màu sắc tương sinh hoặc tương hợp với mệnh của mình để gặp nhiều may mắn, suôn sẻ, tài lộc dư giả. Đồng thời cần tránh sử dụng những đồ dùng có màu sắc tương khắc với bản mệnh để tránh những điều xui xẻo, tiêu cực. Màu tương sinh bao gồm đỏ, hồng, cam, tím, bạc, trắng, xám sẽ mang lại cho người tuổi đinh tỵ những điều may mắn trong cuộc sống. Màu tương hợp là các màu vàng, vàng nâu, nâu đất cũng là những màu bản mệnh nên mang theo để mang những thứ cát lợi cho mệnh thổ của người sinh năm 1977. Màu tương khắc Những người tuổi đinh tỵ chớ nên sử dụng những đồ đạc, vật dụng có gam màu xanh lá cây, thuộc hành mộc vì mộc khắc thổ nếu sử dụng sẽ mang tới nhiều điểm xấu và những điều không may mắn. Bên cạnh đó, người sinh năm 1977 nếu thích thì vẫn có thể sử dụng màu xanh nước biển, màu đen thuộc hành thủy, nhưng nên dùng hạn chế vì thổ khắc thủy. Con số may mắn cho người sinh năm 1977 Những con số phong thủy có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Đó là lý do ai cũng muốn kiếm cho mình những con số hợp với bản mệnh để gặp nhiều may mắn, cũng như phát tài phát lộc. Vậy người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977 hợp với con số nào? Năm mệnh hợp các số 2, 5, 8, 9. Nữ mệnh hợp các số 1, 6, 7. Biết được người tuổi đinh tỵ, sinh năm 1977, mệnh gì rồi, ta sẽ biết được người này hợp và khác với mệnh nào. Nên chọn mệnh nào khi hợp tác làm ăn, cũng như khi kết hôn, để luôn gặp may mắn, vạn sự hanh thông. Đối với nam mạng đinh tỵ, trong làm ăn nên kết hợp với các tuổi canh thân, nhâm tuất, bính thìn. Lựa chọn vợ chồng nên lựa chọn các tuổi canh thân và bính thìn. Tuổi kỵ bao gồm mậu ngọ, giáp tý, bính dần, canh ngọ, giáp dần và nhâm tý. Lưu ý, hai tuổi canh thân và bính thìn này rất hợp với người tuổi đinh tỵ trong việc làm ăn, nếu nên duyên với nhau sẽ xây dựng được cuộc sống hạnh phúc, đối với nữ mạng đinh tỵ trong làm ăn nên kết hợp với các tuổi nhâm tuất canh thân bính thìn lựa chọn vợ chồng nên kết duyên với các tuổi nhâm tuất bính thìn canh tuất giáp tuất và nhâm thân vâng quý vị thân mến trên đây là luận giải chi tiết về tử vi chọn đời về tuổi đinh tỵ sinh năm 1977 qua những cách nhìn mới hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp quý vị có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn, phát tài, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!